vận viên nào mà thắng thì vận à, viên vào vào à, à, bán kết một phần tư người ta quýnh quýnh khỏe hơn vào là kèm miếng <laughs> chị nghe quan cái luôn là ok ba dòng sợ sợ mấy cái kia rồi ok quá tướng anh ơi bỏ mẹ quýnh gái vô luôn à Hey! rồi vâng, ông viên à, đỏ xanh mà áo đỏ xanh rồi ông viên của cao su tiến nha các bạn đó cao su quà trước mặt các bạn đó đây là có hai cái phong hai đơn vị này có phong trào vi sắc cũng rất là mạnh à, cao su phước của phú giáo phú giáo các bạn rõ nha phú giáo và dạ, công, và công ty cao su dầu tiếng nha là Vô, vô. Vô, gái. vậy à, mình xem à, sân số 2 số 3 là hai trận nó vòng 1 phần 8 nha các bạn đó. À, và rồi thắng trận này thì các thành viên đều có huy chương hết á ừ. <laughs> vào bán kết bên sân số 2 là Dĩ An hội nông dân Dĩ An gặp đội Bào Bàng Dĩ An Hồng Thuận và Bào Bàng là Văn Thành hay quá các bạn xem được hai trận nha hai trận một vòng 8 rất hay à, kế cận như bên nhau à. À, như phú giáo đó như giáo trắng nè hay quá áo xanh nha các bạn à, bên sân số à, bên sân số 2 với cái bi này chắc là bắn thôi xuống đi kia cái tặng điểm lên trên kia lên đây tặng hai đầu tặng luôn đó hai đầu tặng luôn một bộ xuống lên Mai mai sáng nay ông đồng về nặng đi nặng thêm tí nữa không nghĩa là lúc đó em đâu có áp lực tâm lý gì đâu mà đánh được không được thôi bây giờ tới giờ tới giờ đó là vô đánh được Bình Dương Ê Kiên nha à, chào à, Tô Công Viên nữa đây là hai trận giải ờ, tranh vào ờ, bán kết nha các bạn vợ ông viên ờ, áo áo xanh là ông viên văn thành của Hòa Hoàng ở phía sân phía bên trái sân số 2 đó

tại vì chủ xa mà mình cũng xa luôn các vận động viên không thi đấu ra khỏi sân thấy không khi đi chợ người đánh có cái thịt không à, người ta xử lý rất là hay đi <coughs> chủ ở đâu thì thì quả bi của mình gần ở đó dạ. càng gần càng tốt giờ các bạn đi ra ờ, họ đi <coughs> điểm số sân số 2 là Bầu Bàng 7 và Di An 3 và điểm số bên sân số số 3 cao su đầu tiến 4 và khu giáo 1 cao su dầu tiếng và <coughs> cao su dầu tiếng là quốc cường thì đấu rất là hay xem ờ, hai sân sân số 2 số 3 rồi à, bốn vận viên này tranh ờ, vào bán kết nha các bạn à, tranh để có huy chương á à. sân số 2 thì à, hội nông dân Dĩ An Hồng Thuận gặp bầu bàn của Văn Thành và sân số 3 nổi tiếng là Quốc Cường và quốc Giáo Hòa Ra Quốc Nghị gì sao không anh Tài anh thua rồi bị anh cường chiên anh đâu anh số 4 chiên anh chín mất cũng thấy hả anh Tài đâu mãi anh Tài hả tới giờ á uống cái mẹ không có vui ừ hai con anh tới bên cạnh thôi đâu bé đâu Ôi, kỳ quá giờ ông Diên Quốc Cường đuổi qua Sư Tiến thì đấu rất là chuẩn đánh rất là chuẩn please? chụp ừ, ừ, cái đầu gì từ AV hả không từ cái lỏng mà AV từ từ nhắc mà từ từ hốt luôn hả để chụp mấy tấm gì đó chụp đi <laughs> <laughs> đúng nghề của ảnh rồi đó ờ, đúng nghề chụp thấy cái lỗ tai không nè ờ. <laughs> chạy chế độ thể thao mà tập tập tập tập tục Trời ơi, chị em thích sao Ủa, chứ sao <laughs> chứ mà bằng quá rồi <laughs> thứ kia không được thì giờ ấy thứ ừ, chuẩn hơn điểm các bạn 84 và sân số 3 cầu su dự tiến ngang dẫn điểm 61 nhiều Chủ tịch tới rồi chú rồi Hôm nay dẫn thêm cái lò bánh mì theo nữa kìa Dẫn cái bánh mập theo nữa Dẫn thêm bánh mì pizza tỉnh đâu ra vậy? Ngủ hả? Đua là nhà chứ đâu mình Đừng cất Chạy đâu có không? Thank you. ừ đủ nắng lắm nha quấn quấn lẹ nha đứng cũng mỏi chân lắm á vô đúng không Hãy subscribe cho kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn đang ngủ ý là điện nhưng mà nằm đến hồi ngủ ngủ gục đẹp quá à. bơm Ghét rồi. Cô trước. Lát. Có có quýt đâu. Trong tay đó. Thằng cháu cứ chụp thoải mái đi, tại giờ tao cẩn hết nha. Rồi, chụp men. <laughs> chụp mấy anh em hết đi rồi cứ chụp đi rồi đây đây nè viên nhóm này nè tới chụp viên nhóm này con lên phi ờ, hết đây à, à mấy cân mấy cân ờ. không ngờ lại vậy luôn á à, đó không ngờ okay. quýnh em đi chụp được hình luôn á được không đó quá tiếp tục ừ. cái động tác khác nữa đi đi săn ừ. anh hả sao anh không chụp cho em với chú hữu anh tin một tấm vậy anh tâm đó giờ em chưa chưa bao giờ được chụp hình với chú hùng thì ai muốn chụp hình với con lại đây chứ ạ à? chụp cháu đây ai muốn chụp hình con lại đây chứ à? tự nhiên con ờ. anh mập ơi mà sao hai hôm qua anh không đi hả sao hôm qua anh không đi còn này mấy vụ chỉnh chế độ AV nằm đâu vô cài đặt á à vô chứ đâu a a a a a rồi a a a a a a a nha rồi nghi nghi mày cứ mày cứ chụp hết nữa anh em mấy anh chị em đi đúng đó đó để đi vô đây uống miếng nước cái đi nữa dân ra hả? Ừ. Bộ màu tứ được. trên ừ. mà chân dung mà để cái trên cao cao á, như đó không? đẹp vào đó cái nữa nè à, như vậy à, ở tại sân à, số 2 và ứng viên à, Văn Thành của Hòa Bàn thắng và ứng viên của Dĩ An Hồng Thuận với điểm số là 13 4 nha các bạn vào bán kết như vậy vào bán kết là được huy chương nhất gì ba tư rồi đó nếu mà thua trận bán kết thì được đồng hạng ba đó nè. Dạ, dạ tôi chưa kịp vô nữa. Đó. Dạ. Nè vô đây nè em. À, thì à, nay dạ. lẹ đi. Nè. Đó, đẹp á. Ok. Đẹp á. Chứ nhìn con làm gì chứ nhìn mắt. Đâu phải nhìn đẹp chứ. Ừ. Đừng dùng vô chữ cho AV đẹp liền không? Ờ. Ừ. Dạ. Ừ thằng mà bị lỗi là nó cầm máy chụp hình tiếp tục thi đấu trên sân số 4 à, mời hai vận động viên Nguyễn Hồng Thuận dạ, và Đặng Văn Thạnh ra sân thi đấu tiếp tục thi đấu ba cũng được không sao không sao sợ chụp ba chụp ba chấp cha thằng chụp á đúng rồi đó đâu xì xẻ vô vậy ờ đi ra coi đây đây chụp chụp xì xẻ ý là tôi chụp cái cho anh không vui dạ, hay là không vui tôi qua bên này tôi đứng được không dạ, ờ anh đóng vui hay sao à. À, đã muốn lên báo không đứng sao đội hình nó đẹp tự nhiên đứng gì không có đẹp thì đứng ở ờ. sau đứng ngang nhau coi đẹp chưa gì đẹp chưa không đứng ờ, cặp kè nó đi tự nhiên mình đứng gì kỳ đó em đứng cặp kè nó đi em đứng giữa nam phải đứng giữa mới đứng ờ, ok đẹp rồi để tay rồi rồi dạ, đã mắt kiến chụp hình cho đẹp thôi đã dạ, mắt kiến chụp hình cho đẹp thôi cũng mất kiến gì mang đuôi rồi ơi tao thầy bói mà lẹ lên tao ra tao đánh kìa à do nè em mày chụp hai ngàn hai chứ không ngàn anh sao chú không chụp con cái nào nhỉ tụi con ở chung nhà mà không chụp nè, nè, nè, con giúp chụp tấm thôi rồi ok mày chụp ờ, quay lại được không quay lại được không được được nói vậy nè quay vậy lại con chụp cho rồi ok rồi rồi okay. sáng giờ em ở nhà rồi cái này tụi mình ok ok liền thì chụp nhóm uh, ờ, cầu su tiếng kia tất tay quá rồi rồi rồi rồi tao về tao đang hết chơi cây mở nó mờ luôn cái cây thằng đó thằng đó là nó làm bộ mẹ bên đây xong hả đó để để để bạn đó cho nó đó ban tổ chức xin thông báo như vậy là à, à sau các trận à, thi đấu nội dung chung kết bán kết là chung kết của nội dung nam á chúng ta các, tất cả các học viên mà đặt giải chúng ta vào trong à, nhà thi đấu để à, chuẩn bị càng bể trao thưởng thì đề nghị tất cả các học viên chúng ta trang phục trang phục thi đấu và chân người phải mang dài nha các bạn để mình à, mới nhận à, huy uh, chương ở sân số 3 thì à, uh, vận biên Quốc Cường đang dẫn với điểm số là 82 rồi rồi rồi à, cũng ờ, xin ờ, thông báo ờ, giới thiệu các bạn thì công ty cầu ở dầu tiến thì phát triển rất là mạnh về môn bi sách thì trên đây thì có ba đơn vị công ty cao su dầu tiếng nè rồi à, đội à, câu bộ đây cà phê à, câu bộ đây cà phê và một đơn vị nữa là dầu tiếng thì tất cả anh em đều tham gia sinh hoạt tại câu bộ đây cà phê Bình Dương à, dầu tiếng Bình Dương à. Rồi. À, Quá Cường cũng là thành viên à, đại diện cho công ty cao su dầu tiếng để tham dự Ừ. quăng tùm lum ở trên còn không ăn kia còn cái xăng cái dòng cái xăng thứ năm cái hộp cái dòng ừ đó đứng đứng ngay cái wheel đó hay ngay nhà thi đấu ờ, cái cổng kìa cũng được hai cổng đi đó chồng năm chục thôi ừ giống như người đó ờ ờ nó sẽ ờ nhưng mà ở trong à, nhưng mà khi mà vô cái rõ mày mày mày, mở ra rõ hôm qua cũng vậy thấy vậy nhưng mà khi mà vô nó phát ra nó rõ ờ ừ. phát ra nó rõ ờ, ừ rõ lắm ừ rõ vô vô kia nó rõ hơn cái này nữa còn ờ, ờ, người ta quay mà ta thấy đem đem ta, ta, ta hỏi hỏi có lắm mấy cái này ờ, khi mà đi dở mà trực tiếp về lấy từ người quay về quay được phát xong lấy được cái đan từ trước đúng rồi vậy đúng, đúng, phát xong rồi rồi ngon hơn vẫn ngon đau xuống rồi đau cái hình gì ta Tây Đô, ở bữa Tây Đô đúng không? qua quân tập lo lo xong quân này vậy xong rồi qua đội quân không báo là mấy kia nó dạy không cái đơn này giờ đang rảnh này gấp mấy cái tôm chạy luôn Thank you mày thấy vô này à nội mày mời á mời anh em mình của Việt Dương giao vô từ từ đó mình giống giống như ờ, mình lâu uống bia mình mời cho thủ vậy nó đập mình nó đập mình là mình mới giỏi được chỉ tay rủ ta đi đi tập huấn luôn sau một pha lăn lộn thì của mèo hình đã có rất nhiều à. giờ giờ lựa thoải mái rồi rồi tao bắn nhiều thoải mái luôn à. cái câu lạc bộ của con là có ba tiệm móng cưới ờ, ba tiệm móng cưới là ba thợ chụp hình luôn ờ. đúng mỗi lần mà kêu chụp hình cái là nó ra nó đèn nè một hai ba người lên rồi mập để nó đi ờ, đó luôn nó nướng thịt nhưng mà nó quăng là nuốt chủ lên này không đi anh á mẹ, của dương vàng của ba một trong những gà chiến cầu bộ con chụp hình đấy bỏ đúng đúng đúng ok đâu rồi mình đầu hình mình đâu hết ta vô hết cho bố tắm đây ba bố ba đây tay dài hơn bắn chân đúng rồi ờ, đó Đường sáng, quay ngược lại đây. Đường sáng chụp không đẹp. À, này, này nó chụp hình ăn luôn đi cái đầu qua coi mày lấy cái mặt mày tiêu rồi. Đó đúng rồi. Muốn làm cái kia đi. Muốn mà đem vô trong nhà trong này đánh luôn. Rồi. Okay. ngon thở sợ sợ say sáu thở say nhìn lại say gồng quá say say anh hổ bữa nay nhập nhập cường một anh này cường mà là làm ơn nhập tới giờ cuối nữa nhập xin tiền, không anh hữu nãy giờ anh ngồi đây rồi nó không đi đâu đâu tiếp tục là 93 nha các bạn vô nước nước ngọt điểm hai miếng áo rồi với lại sang vô chưa ở sân số 4 nha các bạn hiện giờ à, bán kết 1 diễn ra giữa à, vận viên Bầu bàn và vận viên à, thành phố Di An. Hả? ờ, đúng đúng đúng đúng rồi đúng đúng quay nhiều góc đầu heo mà ờ. tao thuộc dạng after nhưng mà cũng có đầy đủ ừ. đúng đúng đúng có nhiều gốc mà hay lắm mà nó để bốn ba ông gốc gì đó ờ. không cái đó cái đó là, là đánh tới ờ. nó, nó, ờ, cái trên cái cẩu cẩu ấp ừ. xuống quay cái hay lắm ừ. nó nó có đường ray ừ, đường ray ờ. cẩu trên đưa lên để ờ. Việt Nam mình 200 năm nữa cũng phát triển như vậy bộ bếp đấy còn riêng bình dương mình khoảng 7 năm nữa ừ. <laughs> chắc cứu rồi à, à nhất đôi quy chương vàng á lấy à, được ưu tiên đủ thứ không đôi quy chương vàng ưu tiên đủ thứ áo thì hai cái biển nè luôn biển đồ kiến xịn nữa chứ kiến xịn điện thoại trở về nè lắm điện thoại trở về điện thoại trở về mày lắm gì về về mắc kiện đó điện thoại tao vậy luôn hả về luôn ôi ơi má nó biết sắp đổi điện thoại nó hư luôn á rồi đội đeo kiếm đó ship ra qua lúc về hết em với thầy bo bồ rét với lại ờ, ủ bồ chào mấy cọp nha bo vậy mà sao nó cho mày dự bị nó tờ bo vậy mà nó còn cho dự bị đó thầy mày chụp hình nó chụp cho tao về ám tù kìa coi nãy một dây quần có lực bo minh nha đang kiểm mình dương ừ. để cho ở đang tính về quê hả đâu anh này nè chưa có sự nghiệp gì hết rồi về quê cái gì <laughs> nào đeo năm năm năm sáu cái huy chương vàng rồi mới về quê chứ hai nè mười một hủ hủ quốc trường, à, quốc trường cao su dầu tiếng đang à, đang tiếp tục dẫn 11 13 nha các bạn vậy còn hai điểm thôi à. dầu nó đeo lên theo cái đồng hồ vàng cứ dưới phút là bắt cho đồng hồ reng nhắc nhở rồi reng reng phạt hai lần lấy cho trái bi rồi đã quánh hình như quánh thế giới hình như nó có giờ đó. một phút một phút thì cứ một phút à anh quá một phút làm phạt anh cái thẻ vàng mày có lăn lộn gì trên sân đó mày làm quá một phút phạt hai vàng mà hai cái thẻ vàng hãy lấy lần trái bi chứ tiền tiền của hắn mà phải có thời gian chứ không em mình đánh mình suy nghĩ giết rồi mới chế đối phương đúng ờ, à, đúng là, là đó là chiến thuật á rồi thằng đua nó nóng nó chọi bì rồi <laughs> hai cái hai cái vàng cái lấy trái bi cái rồi đứt đổ vô rồi gần quá dí luôn mình mình mình mình có điểm là không gặp phải dí mình sắp tới rồi nhẹ trời ơi thủ nhập đường rồi đường này rất dễ không phải không chưa Không không đẹp Ép bình tao bò Rồi lấn lên cái ăn ngay Một à, bên kia đá Lấn nhẹ ăn ba luôn à, Trúng trúng vừa đít cái ăn ba Vừa đít ba rồi hai, đóng hai bắn ba sao rồi kịp Đó kịp bắt Cứ mà ba b năm b là cái gì cũng quýnh hết á ừ. Đó, đó, đó hai nhất nhì luôn hồi hồi đó, ừ, đó hồi hồi hồi đó là, là cái, cái thất bại nghĩa là ôm ôm chủ dàn dàn à, không được đâu không được ví dụ mà ờ, anh nói là mét là em thành được không được luôn được luôn rồi bây giờ huynh đồng à, em với tại huynh đồng tài cũng chấp em sát cha tức là em muốn trước sát cha không luôn bây giờ quýnh đồng luôn bây giờ anh em mình ra uống anh uống nhiều uống nhiều rồi xong anh em vô quýnh đồng rồi khỏi chấp bỏ chấp luôn quýnh đồng ừ vậy ăn vậy ăn chắc anh nói mày à, câu bộ của anh á là không phải ngồi không mà lên chủ tịch đâu phải quýnh nay đó quýnh hay mà cũng giỏi nữa cũng giỏi nữa ờ, cứ nhậu trong ra quýnh đồng với tao là cửa nào tao cũng tiếp hết á tao cứ nuốt 10 bát vô rồi nào muốn bò đá vậy làm gì được hết á dạ chúng ta chủ nhiệm đúng không mới chủ nhiệm nó chủ tịch nghi ngắn à. mày ứng mày nghe chủ tịch là ngắn chủ nhiệm chủ nhiệm nó không ờ, có tiền bổng ờ. lương bổng gió chủ tịch nghi ứng kìa câu bộ anh là quyết sống chết hết luôn á sống còn của câu bộ là nhà chủ tịch à góp vô chết cũng ra đúng đúng bóp lên là bóp vô cứng buông ra mà mềm lên thấy không tối qua là đi uống vơi bàn chiến địch mà anh ốp anh đi nhậu rồi anh nghe thông báo chứ không có nó đuổi anh luôn á chủ tịch chứ chủ tịch chứ ngồi là nó đuổi đuổi đuổi luôn á em ấy hỏi tao qua lào ấy vô mấy chùa đây là cản ờ đúng rồi ờ, đeo cho nó hơn á ừ. thấy hơn nó xương hết nói quy chương vàng quy đồng quy vàng tá lại em kêu anh tấn anh đóng hai chục cái đinh ở nhà anh ơi đóng gì dữ vậy trời quy chương vàng không à. quy chương vàng quy chương bạc quy chương đồng gì cờ gì tá lả sang hồng hết kêu vậy dắt ngót xây để bức tường nữa để treo lồng kiến lồng kiến luôn đúng rồi bạn anh đáy cường ơi dạ đáy đi em dí gái cường ơi dí trai mình bên kia mình bên kia bo cũng được bo vô cái đó lấn lấn qua đưa vô ca dừa dạ dở cao la dạ giả dạ, ngay đi Tấn hôm qua anh có coi trận Tấn không? Từ đầu đó đến giờ không có mà Tấn bắn Tấn ờ, không phải lúc đầu bà nhập nó nó bắn dạ, thấy không? Bắn rô ba cái ăn 3 điểm, trận sau bắn rô ba cái ăn 3 điểm hồi thua luôn. <laughs> sáu không, xong rồi tám sáu, rồi xong luôn 13 6 13 8 luôn. Đó. Đường đó đó. Lấn gì? Cái này tao bắn nè. Cái này tao bắn tao lại cái này món lợi có có đụng anh nghị ơi có dít học có đụng học anh chào công giỏi nha hàng quyển nữa cương và đồ quà dạ bên tôi qua phú giáo á con của mình là hết rồi con của mình à. không không không không không không không không không nửa của mình rớt hết rồi nửa nửa bên kia không còn ai nữa còn bên, bên còn còn bên công công ty có công ty anh nhé nhất bộ đôi à, nhất bộ ba đấy à mình đơn đơn nừ hệ cho hết rồi đơn đơn nừ mày đơn đi cái này hết chào Nguyễn Văn nha lúc này à, kinh doanh tốt của Nguyễn Nguyễn Văn rồi rồi rồi rồi ừ. hai rồi hả đi nghỉ trên không hai rồi đi nghỉ, nghỉ vô bể ra ngoài cái thôi luôn không ra giật ra ngoài cái thôi luôn bể ra ngoài cái thôi luôn đi cứ lên lên nghe trung tâm đi thách tầng hay là bể ra ngoài thôi luôn giặt ra ngoài giặt ra luôn một nữa là còn một máu máu giáo chia tay không Ờ. tiếp tục công ờ, cao su dầu tiếng ờ, quốc cường dẫn tiếp tục dẫn điểm 12 4 vậy còn một điểm nha các bạn bơm hả? Bơm, loại luôn rồi, bơm loại luôn hả? Con bộn, con bộn băng kết băng kết à băng à, băng ra biển hả à, cái này công an cái này tranh cho băng kết à bộ công an à thường thường sẽ gặp phần phần điều kiến nhỏ đâu rồi à? cái này nè bộ công an bộ công an ờ điều kiến đó thằng học thuộc đó đúng rồi bộ công an bộ công an đó gặp cầm đó ai thắng thắng tranh nhất á Liên Cường thắng này là có giải ba rồi đó đóng hai chục đinh nhà để treo quân dương rồi đó đón ta cũng hàng ba ba cái đội hạng nhất của bên này luôn đường nào quy chương cũng về đây hết rồi được rồi ờ, được rồi ba lại được chi một ngày thôi à ba 1, 3 chưa kể là cái dí luôn dí luôn dí bột bo rồi rồi lúc ta hết bi rồi bây giờ đúng